Chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề không lấy gì là thú vị lắm ha Nhưng mà nó rất là hot Đó là virus corona Nó là gì? Nó Mình có thể phòng tránh nó hay không? Rồi à, khả năng mình nhiễm bệnh, mình đai vì cái corona này nó bao nhiêu phần trăm Và nó có ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam như thế nào Rồi à, mình xử lý làm sao Rồi thị trường chứng khoán bao giờ thì hồi phục Rất là thật Nó sẽ có trong video này ha Ok bắt đầu nào thì nếu mà bạn chưa biết thì cái corona này á nó chính là cái chủng loại tức là nó là cùng họ hàng với những cái loại virus mà nó gây ra những cái bệnh đường hô hấp như là dịch SARS năm 2003 hay là hô hấp Trung Đông mở năm 2012 tùm lum hết và tới giờ người ta vẫn chưa biết là nó xuất hiện từ đâu nhưng mà thường á tất cả những cái loại virus nó đều phải bắt nguồn nó đều có một cái vật chủ và cái vật chủ này thường nó sẽ bắt nguồn từ động vật vì sao vậy vì những cái virus mà vật chủ là con người thì hầu hết chúng ta là tìm ra thuốc kháng sinh hết rồi chỉ có những cái virus mà ở động vật á mà nó chưa nhiễm sang người á, thì mình mới chưa có virus mình mới chưa có kháng sinh giống cái corona này nè có những cái tin đồn á là nó vì ăn súp rơi ở Vũ Hán rồi nên mới bị virus nhưng mà thật ra cái đó là không phải người ta nghiên cứu người ta xác nhận là không phải rồi có những cái thuyết âm mưu là phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán đã làm lọt virus corona ra ngoài nhưng mà cái đấy cũng chỉ là tin đồn thôi không ai kiểm tra được vẫn chưa có thông tin gì vậy điều mình nên làm là gì lát nữa ở phần sau Hàn sẽ chia sẻ với bạn là khả năng mình bị corona dẫn đến mình đai là bao nhiêu phần trăm có công thức tính luôn á còn bây giờ trước đó hãy tự bảo vệ mình trước à, cách bảo vệ mình là sao là tăng cường cái hệ miễn dịch tự nhiên của mình và những cái dấu hiệu để bạn biết mình có khỏe hay không mình có khả năng cao hay thấp mắc cái bệnh này nó sẽ là ở việc mình biết cái khả năng tự miễn dịch của mình nó hoạt động tốt hay không có những cái dấu hiệu như sau thứ nhất bạn ăn ngon bạn ăn bạn cảm thấy ngon thì là vị giác của mình hoạt động tốt mình không thèm ăn cái gì cả mình ăn cái gì mình cũng thấy ngon bình thường mình không lúc nào mình nhìn cái gì mình cũng thèm đó thứ hai là ngủ bạn ngủ sâu bạn không giật mình dậy đúng giờ và ngày mới lúc nào cũng tỉnh táo đó thứ ba là đi vệ sinh một lần ít nhất là một lần trên ngày vào lúc mà từ 5 đến 7 giờ hoặc là sau khi thức dậy trong vòng 30 phút là cái thời điểm mà nếu mà người bình thường hệ miễn dịch tốt là sẽ thường như vậy thứ tư là ít bị cảm cúm sốt viêm họng mệt mỏi này nọ bạn ít bị không phải là cứ lúc nào là cứ hơn một xíu là bạn sụt xịt hơn một xíu là mình cảm thấy không khỏe thì đó là hệ miễn dịch yếu còn hệ miễn dịch khỏe mạnh là sẽ không bị như vậy và tiếp tiếp theo nữa cái số 5 là bạn dễ thích ứng với sự thay đổi của môi trường tức là đi chuyển từ vùng này sang vùng khác ví dụ chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt cũng bình thường chuyển từ Đà Lạt xuống Sài Gòn cũng bình thường không có bị gọi là thay đổi môi trường cái sụt xịt rồi mệt mỏi ho sốt này nọ đó là dấu hiệu của một hệ miễn dịch khỏe mạnh tiếp cái số 6 bạn không dễ bị áp lực không dễ bị stress không hay thường xuyên nổi giận những người mà thường xuyên bị áp lực thường xuyên bị stress thường xuyên nổi giận là những người có hệ miễn dịch cũng sẽ yếu hơn người bình thường à, vậy mình đã biết những cái dấu hiệu để mình biết là mình khỏe hay không khỏe vậy bây giờ làm sao để mình rèn luyện mình tăng cường sức đề kháng cho mình thì có rất nhiều người bảo uống nước cam uống nước chanh đồ này nọ nhưng mà có tới bạn tổng hợp lại một list đầu tiên là mình đừng ăn những cái thức ăn vặt hay là những thức uống lạnh quá nhiều cái đó không tốt và thứ hai là mình ít sử dụng kháng sinh à, mình ít sử dụng các loại thuốc kháng sinh đồ này nọ là cũng không tốt thứ ba mình nên ngủ đủ giấc tối thiểu là 8 tiếng tối thiểu hoặc là 7 tiếng rưỡi 7 tiếng rưỡi đến 8 tiếng thứ tư là mình nên thường xuyên vận động thể dục thể thao khi mà bạn vận động thể dục thể thao mỗi ngày khoảng 30 phút uh, cho toát mồ hôi ra máu huyết lưu thông thì bạn cũng sẽ khỏe hơn và số 5 là hãy để cho tâm trí mình nó lúc nào nó cũng cân bằng để không bị dễ dàng nóng giận không bị dễ dàng mất kiểm soát hãy gọi là hãy có thể hãy nghe nhạc thiền hay là những cái gì đó làm cho tâm trí mình nó bình lặng nó thư giãn thì mình cũng sẽ nâng cao được cái sức đề kháng của mình lên <clears throat> thứ sáu là mình có thể ăn những cái thực phẩm mà lên men tự nhiên và nhớ nhé đừng ăn đường đường là trò lừa thế kỷ nếu mà bạn lên google bạn search đường trò lừa thế kỷ nó sẽ ra đó, đường không phải là thứ tốt rồi số 7 tới số 7 mới là thêm vitamin C cho mình thì thường á, Hoàng khuyến khích những cách mà thêm vitamin C tự nhiên không khuyến khích những cách mà uống thuốc tăng cường vitamin tại vì bản chất mọi thứ là nó phải tự nhiên mình ăn những cái trái cây tự nhiên nó hấp thụ một lượng vừa đủ còn nếu mà mình cứ uống các loại thuốc kháng sinh thuốc vitamin vào thì nó gọi là nhiều khi nó sẽ bị thừa khi mà mình cứ uống mình uống không biết bao nhiêu là đủ thì nó sẽ bị thừa nên mình cứ ăn những cái thức ăn những cái trái cây nó sẽ tự cân bằng cho mình ha số 8 mình có thể uống trà ban cha hoặc là trà kukicha cái trà này của Nhật và nó rất là tốt nó cũng tăng cường sức đề kháng rồi thứ 9 bạn có thể nếu mà được hãy ăn thêm nấm đông nấm đông cô và cái củ ngưu bán cái củ này á nó là một trong những cái món ăn quan trọng của thực dưỡng vì nó tạo ra kềm dương tính nó rất tốt cho những cái người mà bị bệnh sức đề kháng yếu hoặc là dư axit số 10 nếu mà nhà bạn có mơ hãy thỉnh thoảng pha nước mơ cho mình uống à đó số 11 buổi sáng tốt thư thái có thể làm một bình trà vào sáng sớm uống trà cực kỳ tốt số 12 đó mình có thể uống thêm gọi là nhựa mơ mặn cũng được ok nhớ nhá đặc biệt cách dễ nhất á, là những cái loại mà canh dưỡng sinh như là có nấm đông cô này có củ cải trắng củ cải đỏ rồi lá củ cải các thứ những cái thứ liên quan đến củ cải ok đó rồi vậy có một số điều nữa có một số điều nữa mà bạn có thể sử dụng đấy là hãy luôn luôn giữ cho cổ họng mình ấm đừng có để nó bị khô và khi mà bạn khát nước khi mà bạn cảm thấy khô cổ họng hãy uống một ngụm nước để cho cổ họng của bạn nó không bị khô và vì sao? Vì khi mà cổ họng bị khô như Bộ Y tế Canada họ thông báo là virus có thể dễ xâm nhập vào cơ thể trong vòng 10 phút khi mà cổ họng bị khô. Nếu mà bình thường người lớn mình có thể uống nước ấm từ 50 đến 80 độ. Còn nếu mà trẻ em thì có thể hạ nhiệt độ xuống. Nói chung là cứ thấy ấm ấm uống là được. À. <clears throat> Rồi, có một số cái dấu hiệu tất nhiên ừ, những cái dấu hiệu này nó chỉ mang tính chất tương đối thôi tại vì người ta bảo những cái người mà đặc biệt cái loại này tại sao nó lại lây lan được tại vì trong thời gian 14 ngày từ cái lúc bị nhiễm bệnh người bệnh không phát hiện không phát ra bất kỳ một dấu hiệu nào nhưng vẫn có khả năng lây cho người khác sau 14 ngày đó mới phát hiện ra như là sốt cao này rồi ho nhiều sau khi sốt này rồi trẻ em yếu hơn thì dễ mắc bệnh hơn rồi có thể cảm thấy khó chịu đau đầu khó thở nữa đó nhưng bạn phải nhớ một điều cực kỳ quan trọng là đôi khi cái thứ giết chết mình nó không phải là virus mà nó là cái sự sợ hãi sự hoảng loạn quá mức của mình nên gì gì hãy cứ luôn bình tĩnh sống chết nó có số cả nhưng mà giàu nghèo thì phải nỗ lực ha đó nếu bạn thấy video ý nghĩa hay giúp hoàng chia sẻ nó comment thanh để hoàng có thêm động lực à chưa hết còn nữa tiếp nha um, như lúc đầu hoàng đã nói cái khả năng để mình bị mắc corona mà mình đai ấy nó có khả năng không khả năng nó là bao nhiêu phần trăm thì có công thức tính luôn à, bây giờ nhá công thức dễ hiểu nhất là như thế này ở Việt Nam mình có gần 100 triệu dân và ví dụ nhá mình sẽ ví dụ dụ thông qua cái việc trúng sổ số mỗi ngày có gần 10 đài sổ số sổ các loại sổ số với hơn 60 cái vé số độc đắc khác nhau có nghĩa là xác suất trúng độc đắc là rớt vào khoảng 6 phần 10 triệu ha à, 100 triệu dân 10 đài sổ số 60 vé thì xác suất trúng độc đắc là 6 phần 10 triệu và khả năng gọi là gây tử vong của corona là 3% trên cái số lượng người mắc phải có nghĩa là mỗi ngày muốn chết 60 người thì số lượng người nhiễm mới phải tầm 2.000 người mỗi ngày có nghĩa là nếu mà số lượng người nhiễm phải tầm từ 10 đến 20 ngàn người thì gọi là tức là số lượng người nhiễm phải hàng chục ngàn người thì mới chết được tới 60 người mỗi ngày đó bạn tưởng tượng ra tức là mình liên tưởng qua tức là để mà cái xác suất mình mình bị nhiễm virus rồi mình chết nó ngang bằng với cái xác nó còn thấp hơn cái xác suất mình trúng số độc đắc nữa mình trúng sổ số, số bạn thấy bạn có thấy bao nhiêu người trúng sổ số chưa nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ thấp nên gọi là mình cứ quan tâm mình cứ đề phòng mình cứ cẩn thận mình cứ tăng cường sức đề kháng nhưng đừng hoảng loạn đừng hoảng sợ quá mức vì đôi khi cái thứ mà làm cho hại cho mình nó là cái sự hoảng sợ nó là cái sự mà hoảng loạn của mình chứ không phải là con virus nữa à <clears throat> rồi à, vậy chứng khoán thì sao thị trường chứng khoán hôm nay mình đã thấy nó giảm cực kỳ mạnh nó giảm tới mức mà gọi là giảm mạnh nhất châu Á luôn gọi là giảm chỉ thua Đài Loan thôi thì lúc nào cũng như vậy hết á những cái ngành mà chịu ảnh hưởng nặng nhất có hai ngành nặng nhất thứ nhất là vận tải máy bay đồ các thứ thứ hai là du lịch ha, là hai cái ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên mà thế giới thấy gặp những cái thảm họa về đại dịch cúm các thứ này nọ mình đã gặp rất nhiều lần rồi theo như cái thống kê của người ta thống kê lại thì các lần đại dịch xuất hiện á, thị trường đều giảm thị trường cả thế giới giảm luôn nhưng nó sẽ hồi phục nhanh chóng nó sẽ hồi phục lại nhanh chóng ví dụ như trong đại dịch SARS mà năm 2003 á, cái chỉ số MSCI World Index á, nó tăng 8,64% trong một tháng sau khi mà sau cái tháng mà kết thúc dịch bệnh ấy, và sau đó nó tăng tiếp 21,51% trong 6 tháng tiếp theo nữa rồi như cái dịch mà H5N1 đó chỉ số gọi là MSCI của Index nó cũng giảm 0,18% trong cái tháng đó nhưng mà sau đó nó tăng thêm 9,68% trong nửa năm sau nữa à, nên mình bình tĩnh bây giờ không phải là thời điểm thích hợp thì mình khoan mình khoan đầu tư mình cứ cầm tiền mặt ở đó